mình bắn anh vào bên kia nha anh em bây giờ nó bay qua kia nó chết rồi mình qua mình lụm này ha là nha còn mình à, mới bán à, cự ly 62 à, mét đi qua ngay cái bờ này chết này Hmm. đúng ngay nắp xuyên qua nha nắp lại qua nắp kia ừ. ok nha cắt từ bị keo kìa nha Đây dạ. nha. Mới làm con nữa là cự ly 80 mét nha anh em. Giờ mình ra mình nhặt. Đi nhặt cò thì nó cũng có mệt nhưng mà thật ra là mình ờ, vui cảm hứng về yeah, có ăn nhậu nữa chẳng qua là mình thấy nó xa chứ mà thật ra là cự ly này cũng không ờ, đáng là bao ha anh em mà coi ờ, có gì ủng hộ em đây anh em đang ờ, trong ruộng lúa còn mùa này chắc mập Ừ. đây đúng ngày ờ, cánh này xuyên qua xuyên qua đốc cổ ha nằm tại chỗ gãy cổ luôn ha. Ừ. Đây anh em Mình mới uh, lấy con cò trong cái chỗ uh, cây uh, bạch đàn vậy nha 81 mét Bây giờ là mình uh, ba mình nhặt Nha Ủa, đây Bên đây phải đi qua cái hàng rào kiếm gai cái uh, người ta rào đám keo kêu con đó. giờ lên đây á lên cái dốc nữa này đây tới đây nhà đây cỏ màu vàng chung là cũng ờ, một đây đây left thì anh em mới bèm cho kia một con ờ, uh, 68m với một con bên kia là 81m nha còn mới làm hai con gò sám bên kia nhưng mà nó lại bay lông hết trọi rồi rất là tiếc giờ là mình đi chặt hai cái cò sắm mới đắng này nha đây anh em mình mới nhặt được con như cái mười mưa 68 mét thấy à đây một em nữa này mình đẹp luôn rồi hai em cò nó ở sát bờ mưa là anh à, chắc là anh uh, cua cá cua cạn lắm ốc nữa này ức nữa đúng không? còn ức chiều là rồi mình mới đem vé quầy à, đám ruộng à, nhỏ nhỏ sát ngoài sông cây anh em 75 mét nha giờ mình ra mình nhặt thử nó à, đúng chỗ nào nha đây anh em đây vé mình mới làm được à, bờ sông đây là ruộng lúa nhưng mà nó giống giống là hải âu ha à. nó hay cánh này qua cánh này rồi má họ sắt một con uh, sám ở trong cái đám uh, keo kia đó nha anh em giờ để mình vô mình nhặt nè đây nay không có được bao nhiêu nha anh em ờ, ba con à, đánh với à, hai con sám như một con dương vẽ còn lấy con con nữa mà lộng được con sám chắc rớt xuống bị gãy cánh nên năm kèo rớt xuống bị gãy cánh lộng được thì nói chung là quả ở đây cũng được do là của mình mất xém là ba ờ, cũng thanh gió lành chỉnh rồi cũng không ra sao nên là, là thấy cũng ờ, ổn rồi đó nha